thánh thơ từ thiên đình bài số 88 mai một sang trang dáng lúc 12 giờ 15 phút ngày 4 tháng 10 năm 2000 hai mươi hai Nay đã đến lúc các con sẵn sàng chờ ngày phán xét từ nơi thượng đế giáng xuống trần gian để cho con người trên quả địa cầu thấu được bài học sai phạm của mình sai lầm lớn nhất nhân loại loài người là không lòng tin vào nơi thượng đế tượng mần đế chế chảy đua nguyên tử sức mạnh hạt nhân để làm bá chủ của mọi chúng sanh cho nên con người đi vào đổi bại ngay trong ý niệm cứ tưởng mình tài chắn đua sực mạnh tổn hại đất trời tổn hại tâm linh không gì cứu nổi rồi đây thế giới chìm trong ngập lụt của nạn thiên tai của nạn chiến tranh khói lửa ngập tràn cùng đại hồng thủy để cho người biết sức mạnh của người không thể sánh được sức mạnh ông trời ngày xưa nghiêu thuấn biệt kính lạy trời kính lạy ông cha đất tổ của mình cho nên thiên thượng bán cho cuộc sống vô cùng an khang ngày xưa niên đại của Atlantic cũng như kịp sống của người Mây Á cùng Ai Cập cổ cũng đã tận hưởng thời kỳ an lạc của giới thượng thiên ôi buồn lắm thay tiếc cho nhân loại khi mà con người được trong nhung lụa thì không biết hưởng cái phước của mình đa phần nỗi tham bon chen vị kỷ om sòm phô trương sức mạnh của mình đẩy đưa thế giới đi vào cuộc chiến giữa các vùng miền triển miên triển kiếp khiến cho nghiệp phước trở về số không tạo nên ác nghiệp tà ma hiện hành con ơi cuộc sống đang được hình thành ở miền chữ s trời vào rắn sắt lập nên thượng ngôn thánh đức tới kỳ thời mặt giao kỳ là thời thế giới phải chịu khổ đau phải chịu đọa đời thế gian sướng khổ là do trời định nếu không nảy sinh lòng tham của mình thì hết mọi người sẽ được trời cho cuộc sống bình yên vĩnh cửu đời đời đó là những lời nhắn nhủ của ta đến với các con nếu ai được phước được hưởng hồng ân trời cho giàu sang phú quý an nhàn thì mong con hãy trấn quý phước mừng bằng cách làm lành bố thấy thứ tha để giữ phước mừng sao cho trọn vẹn chớ có nảy sân khấn ghép người hèn khấn khi kẻ yếu để rồi từ đó phước đức ra đi không ngày trở lại ta mong con hiền người giàu bố thí người nghèo trong sạch thì cả thế giới sẽ được bình an đất nước Việt Nam sẽ vào thánh đức người người được hưởng ấm no an lành của đời thượng ngân ta mong làm sao